cái đề mà chạm 4 của chúng ta thì gãy còn cái đề đầu hai này của chúng ta thì à, còn à, ngày mai và ngày kia nữa thôi đó về cái đường cầu đề lui của chúng ta thì khá là đen phải không ạ à, hôm trước thì nó về 92 về cái đuôi hai chứ không phải là cái đầu hai anh em nhé về cái th à, đường cầu lô khung của chúng ta thì khá là ok phải không ạ đường cầu lô khung của chúng ta thì cái con 01 này và 10 của chúng ta thì nó ra liên tục anh em ạ thì chúng ta chỉ ăn được cái lô khung thôi còn về cái đường cầu đề đầu hai này thì anh em nào mà lui thì cố lui đến thứ hai cho mình anh em nhé thì cũng chúc mừng anh em nào ở trên kênh của chúng ta mà chiến thắng được cái cặp lô 1001 này lô cung của mình lô khung của chúng ta thì khá là ổn phải không ạ đề thì của chúng ta thì uh, trượt cái uh, đề chạm 4 thôi chạm 4 này khá là tiếc anh em ạ Đưa dù sao thì chúng ta cũng ăn được à, mấy lần đề lui tuần trượt có một tuần thì cũng chả làm sao cả nên là anh em nào mà chưa like và đăng ký kênh thì đừng tiếp một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình anh em nhé thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái bộ đề của chúng ta cũng chỉ có 8 số thôi để chúng ta nuôi tuần và lô cung 3 ngày thì anh em cũng để ý vào đây luôn cho mình thì mình cũng đi chia sẻ luôn cho anh em thì cái đường cầu này thì mình sẽ lấy trong vòng một tháng gần nhất để test cho anh em để chúng ta tham khảo anh em nào trùng cầu cái cầu thì chúng ta vào thôi đây lối tuần của ngày thứ bảy hàng tuần anh em nhé ở giải 3 chúng ta ghép xuống giải 5 cho mình chúng ta có đề lui tuần thứ bảy này đề đầu năm của chúng ta thì có 50 54 và 55 đề lui tuần thứ bảy này đầu năm này thì mình sẽ test cho anh em nhé thứ bảy từ ngày mùng 9 tháng 7 ngày đầu tiên không ăn này ngày thứ hai này sang ngày thứ ba thì đề về 51 thì chúng ta chỉ ăn được cái đầu 5 này thôi ngày thứ tư đề về 55 thì chúng ta đã ăn được con 55 này ăn thẳng con 55 này trong cái đường cầu của chúng ta bốn số anh em nhé khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần cho mình 50 nữa này anh em này thứ bảy ngày 16 tháng 7 của chúng ta thì đề đầu 2 này anh em này đề đầu 2 đầu 2 của chúng ta thì có 20 này 26 này 27 này và 28 chúng ta có bốn số để lôi tuần thứ bảy ngày 16 tháng 7 ngày đầu tiên đề về 27 thì chúng ta ăn luôn được cái đầu 2 và ăn thẳng con đề 27 này trong cái dàn 4 số tiếp tục khi ăn xong thì lại đợi đến thứ bảy hàng tuần cho mình thứ ba này thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày 23 tháng 7 của chúng ta thì có đề đầu năm anh em nhé Đầu 5 của chúng ta thì có 50 này 52 này 53 này Và 57 Để chúng ta chơi cho ngày 24 tháng Để lui tuần thứ bảy ngày 23 tháng 7 này Ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn luôn con đề 57 này Ăn đầu 5 Và ăn thẳng con đề 57 này anh em nhé Tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến Thứ bảy hàng tuần cho mình thứ hai này 58 này ăn tiếp đầu 5 này 55 này thứ bảy ngày 30 tháng 7 của chúng ta thì có đề đầu 5 tiếp anh em nhé <clears throat> đầu 5 của chúng ta thì có 54 55 58 và còn 59 để chúng ta lôi tuần 30 tháng 7 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 5 năm thì chúng ta ăn đầu năm và ăn thẳng con đề 5 năm này trong cái dàn bốn số khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần 35 này thì trong cái tuần này của chúng ta thì nó lại báo tiếp cho anh em là cái đề đầu năm anh em nhé đề đầu năm của chúng ta thì cũng chỉ có bốn số thôi của chúng ta thì có 54 này 55 này 57 này và 59 thì cái cá nhân của mình rất kết là kết con 55 này anh em ạ ngày mai tỷ lệ ăn rất chi là cao thì anh em nào mà trùng cầu với mình thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi anh em nhé những cái đường cầu này mình chia sẻ cho anh em thì đều là miễn phí không có gì là mất tiền anh em nào mà trùng cầu kết cầu thì chúng ta vào thôi không có gì là chắc chắn 100% cả anh em nhé đó đây là cái đường cầu đè lui tuần về một cái đường cầu lô khung thì mình cũng chia sẻ cho anh em là mình chốt luôn cho anh em nhé đường cầu lô khung của chúng ta Về cái đường cầu lô khung thì mình sẽ chốt cho em nói cái cặp lô 7557 anh em nhé 7557 của chúng ta khung trong vòng 3 hôm cho mình Ngày mai, ngày kia, ngày kia đến thứ hai phải không ạ Chủ nhật này Thứ hai đến thứ ba cho mình Đến ngày mùng 9 tháng 8 anh em nhé Đề thì mình bắt cho em là cái đầu năm này của chúng ta thì chỉ có 4 số thôi Đề ít số thì chúng ta cái tỷ lệ của chúng ta là ăn rất chi là thấp Nên là anh em cân đối vào tiền làm sao cho nó hợp lý là được anh em nhé còn tất cả những con số chia sẻ thì chỉ là dự đoán thôi nó có đường cầu kèo đàng hoàng nên là anh em nào mà trùng cầu với mình anh em vào không trùng cầu thì chúng ta có thể là dừng lại ở mức độ tham khảo thôi không có gì là chắc chắn 100 phần trăm anh em nhé đó thì anh em nào mà muốn giao lưu với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì anh em có thể là liên hệ với Zalo 0566517326 thì phí 500k theo kênh mãi mãi anh em nhé thì ở trên Zalo thì chốt cho anh em mà một cặp lô xiên 2 đặc biệt 10 số để chúng ta đánh ngay anh em nào mà có nhu cầu muốn giao lưu thì chúng ta kết bạn để giao lưu còn không thì chúng ta tham khảo trên kênh trên kênh của mình thì cái tỷ lệ mình lên kênh thì rất chi là ít bởi vì là chia sẻ cái đường cầu đài lôi tuần này thì à, nó phải ra thì mình mới lên được anh em ạ bởi vì mình chia sẻ thì nói chung là tuần nào thì ngày nào cũng có cái đường cầu thôi nhưng mà mình chia sẻ ít thì anh em vào nó đỡ mất nhiều tiền thôi được thì được thì cũng không sao nhưng mà mất thì anh em lại kêu phải không ạ nên là anh em cân đối làm sao nó hợp lý là được các em ạ lô đề chúng ta chơi để giải trí thôi đừng có ham hố quá thì tất cả những con số này mình chia sẻ cho anh em thì mình cũng mong muốn nổ tương bừng và rực rỡ anh em nào mà chưa like và đăng ký kênh thì đừng tiếp một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh anh em nhé thì uh, mình cũng uh, xin kết thúc video ở đây chúc anh em của chúng ta một cái tuần này nuôi đề của chúng ta tương bừng và rực rỡ anh em nhé còn đâu anh em nào mà đang nuôi cái đề chạm đầu hai của mình thì anh em cố nuôi đến thứ hai cho mình còn hai hôm nữa thôi đừng có bỏ bỏ thì nó ra thì chúng ta hơi tiếc phải không ạ rồi ok thì mình cũng chúc mọi người sức khỏe may mắn thành công trong cuộc sống anh em nhé ủng hộ mình bằng một nút like và nút đăng ký kênh để kênh phát triển hơn nữa chia sẻ được nhiều cái đường cầu giúp đỡ anh em thì mình cũng xin kết thúc video ở đây hẹn gặp anh em gần nhất anh em nhé